cả nhà chào các tình yêu các bạn nha và các thầy thầy cô giáo kính mến các cô chú ha bây giờ mọi người sẽ theo chân vào trong tủ lạnh và lấy một bịch sữa tươi nha sữa bò nguyên chất để thư sẽ đi nấu cho cả nhà thưởng thức nha ừ, bịch sữa tươi rất là ngon à, để cho mấy cô chú bên hãng sửa cho nhà thư nha đúng à? à. bây giờ để đông lạnh lại và chúng ta sẽ làm rã đông ra và chúng ta sẽ nấu và thêm ít lá dứa hoặc là lá xà xả rất là thơm ngon ừ. ừ với bò nguyên chất là cả nhà nha rồi sẽ thêm sân chơi thư nha tàn tàn tàn tàn tan tan tan à, tôi sẽ theo sân thư mở tủ nha ừ. Wow, đây cả nhà sẽ theo chân ờ, Thư nghe giờ sẽ coi nha. Ừ. Đây, đây, đây sữa đã được uh, đông lạnh nha cả nhà. Uh, ờ, tủ nhà Thư tủ cũng tương đối lớn nên là bỏ đồ rất là nhiều nha. À, đông lạnh nè, đó, những bịch sữa đã được đông lạnh như thế này. Nó rất là lạnh luôn mọi người. Đó, rất là ngon nha, được đông lạnh lấy nguyên chất từ con bò đó nghe mọi người. Đúng rồi. À, nghe cả nhà lấy được nguyên chất từ con bò đó rất là ngon ha à, và trên là vỏ thực phẩm các loại thịt cá rau củ quả là vỏ ngăn dưới đây là ngăn đông lạnh à, bỏ hải sản bỏ đồ ăn để lâu hơn ừ, ừ. đó à, và mọi người thấy à, à, nó điều khác lạ chút là sữa chúng ta đã được đông lạnh làm đông lạnh và sau khi đã đông lạnh rồi là sẽ rã đông xuống tủ mát bên dưới để mà một ngày hoặc là để nhiều hơn vài ngày à, để chúng ta à, à, tan ra thành nước bắt đầu là sẽ nấu sẽ thêm lá dứa hoặc là lá xả vân vân rất là ngon à rồi mời cả nhà cùng xem ngăn dứa nha còn bây giờ nha cả nhà sẽ xem à, bạn thư sẽ mở ra nha đây đây wow rất là tuyệt đây là đã đã xuống à, đã đã xuống ngăn mát được một ngày rồi nha đã đã ra nước sữa rồi hoàn hảo và ừ. chúng ta chỉ có nấu thành phẩm và nấu sẽ sẽ cho nó chín lượng sữa à, ít nhất là phải sôi hai lần nha cả nhà à, rồi bạn Minh Sư sẽ bưng ra hai tay và bưng xuống đất vô ok đúng chưa nó rất là tuyệt ừ, nó rất là nó vẫn ừ. còn ẩm đúng rồi ok nó ok đây cả nhà sẽ coi thư chuẩn bị sẽ, sẽ cắt ra nha cắt ra và đổ vào cái nồi nha nồi để thư nấu nha cả nhà ừ, là bài bản cả nhà nha ừ. cho mọi người thưởng thức nha ừ. độc lạ nha sữa bò nguyên chất nha cả nhà và chúng ta sẽ không ờ, thiếu được lá xả và lá dứa à, sẽ, sẽ bỏ vô nồi nha cuốn lại Ồ, xả và lá dứa nha cả nhà à, bỏ vô nó thơm nha cả nhà bỏ vô các bạn lấy dưới cho nó thơm cả nhà rất là tuyệt nha à, đúng rồi à, bây giờ thư sẽ đổ vô nha cả nhà à, rất là hấp dẫn nha cả nhà nhìn thấy khoái quá à ok oh, rất là tuyệt nha cả nhà oh, hấp dẫn quá đi thôi ok ừ, ok rồi sẽ bỏ thêm vô món xả nha cả nhà ô oh, tôi sẽ đậy lại nha đó món xả rất là ngon nha rồi ok giờ cao lên thì nó cháy à, tôi sẽ đổ đường vô nha cả nhà wow. rất là tuyệt vời nha cả nhà à, giờ thư sẽ rửa ra nha cả nhà wow rồi bỏ xuống rồi bỏ đại đó rồi rồi tôi sẽ đổ đường vô nha cả nhà ừ. sao lên nha ừ. Đằng đường. Ừ. ok đang đang đang ừ, thư sẽ quậy như cả nhà ừ, thơm quá thơm ngào ngạt mùi sữa Ồ, thơm mùi sữa mùi lá dứa mùi lá ok rồi tiếp vô rồi thương mút nữa cả nhà à. đàn, đàn, đàn, đàn, đúng rồi hấp dẫn quá thơm quá ha thơm phức luôn đó mọi người ơi uhm. uhm, hút đầy nửa ly đi Ủa, cứ quậy lên múc nha quậy quậy lên cái coi oh, đúng rồi rồi kg đẹp quá mọi người rất là ngon nhìn hấp dẫn mê ly uhm. đúng rồi quá mê ly rồi nó mất thêm hai giá nữa nha được không Uhm, đúng rồi còn ok này cả nhà uhm. Ừ. cả nhà thấy cũng ngon không nè ai cũng ngon bình luận xuống dưới nha nếu yêu thương kênh của Minh Pro hoặc Minh Nguyễn thì cho một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha đăng ký thành công sẽ được xem video clip mới nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn phí nha ok hoặc là qua số điện thoại 0977 560 562 rồi đúng rồi Ai, bạn thư đã lấy muộn đó nghe cả nhà bạn thư vậy nha cả nhà ha đang đang đang đang đang đang rất là hấp dẫn nha mọi người xin mời cả nhà nghe xin mời cả nhà coi mời cả nhà à, sữa bò nguyên tươi nguyên chất ra rất là ngon nha cả nhà cũng này hấp vô oh, rất là tuyệt vời nha cả nhà oh, hấp dẫn quá đây là nơi dụng cụ của tôi học tập nha oh, tập đầy đủ dụng cụ cả nhà ừ. Ừ. Ừ. tính nữa, ừ. à cả nhà yêu thương Minh Thư thì xin cho một lượt à, xin mời chia sẻ và một lượt đăng ký nha Hoàng wow toàn miễn phí và nếu đăng ký thành công xem những video clip hàng ngày nha hoàn toàn miễn, miễn phí, phí nha ok và các bạn có gì sơ suất các bạn thông cảm nha và mọi người à, các cô chú đại gia đình thông cảm nha à, hoặc qua số điện thoại 0977 560 562 yeah. đường dây dạ. nóng luôn nha yeah, dạ, cảm ơn rất là nhiều rồi và minh thư cầm ly lên mời một lần nữa nha mời, mời cả nhà luôn rồi rồi và bây giờ thư xin chào, dạ. chào và hẹn gặp, lại, dạ, dạ. lại lần sau nha mấy ba cảm ơn nha xin chào